tôi có lúc đã tin rằng cô đơn sẽ ở cùng mình cả đời càng lớn lên chúng ta lại càng khác đi và có đôi khi chúng ta trở thành con người mà hồi bé chúng ta đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ như thế có những việc ngay từ đầu đã là không thể dù có cố gắng đến mấy cũng chỉ là số không dù mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc bất ổn dù kiên cường thế nào cũng có lúc cảm thấy mệt nhoài rất nhiều ngày trống rỗng, tôi có lúc đã tin rằng cô đơn sẽ ở cùng mình cả đời. Có một kiểu người có thể đi an ủi người khác nhưng lại không biết cách giải quyết nỗi buồn của bản thân. Hãy sống trọn vẹn từng giây vì không ai biết hôm nay liệu có phải ngày cuối cùng. Bạn sẽ không thể vì một trò đùa mà cười nhiều lần, nhưng tại sao chỉ vì một chuyện mà bạn cứ khóc mãi hết lần này đến lần khác. Tôi rất cô đơn, mà thật ra chúng ta đều cô đơn, ngoài kia chỉ là nhiều niềm vui giả tạo hơn những nỗi buồn thật lòng. Cả thế giới này sẽ chẳng có bao nhiêu người thật lòng với bạn đâu, vậy tại sao bạn còn phải tự lừa dối chính mình? Không buồn vì những thứ mình không có, chỉ buồn vì những thứ có cũng như không.